Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Vân Vân à, muốn chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn những người à, dùng giỏ tablet và muốn à, xài cái loại keo và giỏ không gột à, thì cái dung dịch must off này là các bạn nó có hai loại một loại là dùng cho giỏ có ruột và loại này dùng chơi vỏ không có ruột lần trước tôi ờ, cái hộp này nè cái bình này Vân đã sử dụng qua một cặp vỏ xe đó rồi mà do khách hàng không có thời gian khách hàng làm khách hàng chờ đợi các bạn nên là dân không có thời gian để làm cái ờ, video clip chia sẻ các bạn thì cái ờ, bình còn lại hôm nay dân sẽ làm cặp vỏ rót kế tiếp và sẽ có video chia sẻ với các bạn thì uh, <clears throat> trên thông số đây cái hộp này nó nhiều loại nha các bạn hộp lớn hộp nhỏ <clears throat> dung tích lớn thể tích lớn nhỏ thì cái loại này là 140 ml nha nó là một loại keo tự giá giỏ tự giá giỏ không ruột và nó cũng là một dung dịch à, chấm xì chống à, chống xì lết á thì à, mình nói nó khoảng 90 phần trăm thôi các bạn chứ nếu mà cán cái đinh hoặc cái gì mà to quá hoặc là miếng dao mà nó chém được đường lớn quá không thể nào giá được nó chỉ một cái à, lỗ giới hạn thôi thì cái đó thành là những cái à, dụng cụ đính kèm để chúng ta sử dụng đây là cái mũ để chúng ta bút nha tôi sẽ nói rõ sau còn đây là một cái dụng cụ những cái tua nhỏ đó để chúng ta mở cái van dồi của van Pháp và van Mỹ và trong bọc nhựa này có hai cái dòng xi cao su thì hai cái dòng này là dòng để à, dùng cho cái à, mặt trên của cái à, cái này cái van van Pháp đó các bạn thì chúng ta khóa lại dặn cái, cái đầu trên lại để cho nó không có bị tệ cái điện đó nha đây là cái muỗng thì đối với uh, à, tôi nói cái này trước đi các bạn xem trên đây thì uh, à, Xerox nó có hướng dẫn các bạn hướng dẫn serot là mông nhỏ thì uh, thường thì nó cho 30 cho tới 45 uh, ml và xe MTB thì từ 60 tới 75 ml đây là đã dùng con cặp bánh rồi nha các bạn thì à, khi chúng ta vô à, dùng cái dung dịch này các bạn <clears throat> khi chúng ta dùng dung dịch này để đưa vào cái trong cái vỏ tablet đó, vỏ không được đó đối với xe MTB rất là dễ tại vì à, MTB bây giờ tôi dùng cái vỏ này ví dụ nha <clears throat> MTB các bạn thấy là cái mông vỏ rất là to nha mông vỏ rất là to khi chúng ta muốn đưa cái dung dịch này vào trong Dạ vào trong thì chúng chúng ta trước hết phải bơm hơi cho căng lên bơm hơi cho căng lên thì à, hai cái má hai ta lông là các bạn nó sẽ bám ám sát vào cái uh, hai vành mã này hai bên nó chịu cứng vô trong đó do cái vỏ này cái mông MTB nó to đó và cái miền nó cũng bản nó to ra cái má thành má cái má hai cái ta lông hai bên đó nó bám vào cái uh, hai má này nó không bung ra các bạn khi các bạn xì hơi ra nó không bung xì hơi ra thì nó vẫn còn nằm trong đây nó không có sụp về cái uh, sụp công thì khi chúng đó khi đó chúng ta dùng dung dịch này chúng ta đưa vào thế này nó rất là dễ thì trong đây nó có cái à, thông số là các bạn nó cho chúng ta nè vô bao nhiêu bao nhiêu vừa đủ chúng ta lấy ra sau đó dùng cái kim dồi bằng lại và bơm hơi vào bơm hơi vào khi bơm hơi cứng vào đó các bạn thì chúng ta có thể đập cái vỏ thế này và chúng ta xây xây thì theo lực hướng tâm xây thì uh, du dịch sẽ chạy ra ngoài đòn vỏ đi uh, lên cái đường vỏ đây bên trong đường vỏ thì là đủ khi cán đinh kim loại hoặc là cước gì đó cái lỗ cũng nhỏ thôi thì anh ta thì những cái dung dịch đó nó sẽ khí nén ra thì nó sẽ chui vào lọ này làm bịch lại cái dung dịch này nó không có cô đặc nha các bạn <clears throat> xin lỗi nó không có à, nó hơi nó giống như sự đặc có đường chứ không có bị à, rắn đi nhé thì hôm nay dân <clears throat> sẽ vào số công nghệ này Vân sẽ à, đưa vào cái cặp giỏ Serot thì đối với Sarot thì nó khó hơn MTP chút xíu là nếu còn, còn nếu chúng ta đưa dung dịch này vào vỏ Sarot và Setorin vỏ tablet mà đưa vào vỏ mới vỏ mới các bạn thì vỏ mới nó hơi cứng ta đồng hơi cứng tại cái mông Sarot nó nhỏ nó cứng nha thì khi chúng ta đưa vào đó vỏ mới mà đưa vào bơm chúng ta chờ có thể là 5 phút 10 phút ta làm có thể bám vào thành sau đó chúng ta xì vỏ ra trước khi chúng ta đưa dung dịch vào thì có thể nha cái mông vỏ đó cái mông hai ba lông đó của xe rốt và của vỏ xe rốt và xe turin đó có thể là bám vào đèn và có thể là bị sập tại vì tôi đã sử dụng qua một vài lần tôi biết thì trong trường hợp đó chúng ta phải dùng cho cái muỗng đối với những vỏ mà xe rốt và xe rốt và turin khi chúng ta đang sử dụng khi chúng ta đang sử dụng đang chạy và đã dùng vỏ tập không ruột đó thì các bạn biết khi các bạn, các bạn chạy khoảng chừng vài km là cái vỏ nó bám ra đều rồi khi các bạn xì hơi nó cũng cái cái cái, à, cái vỏ hai mông vỏ nó cũng không có sụp à, hai ta lông nó không sụp sụp cái nền hiện tại là chúng ta đã sử dụng rồi sử dụng lâu rồi đúng không nó bám khi đó chúng ta chỉ cần tháo van dồi và đưa nó xuống đưa vào cái vành đưa vào giỏ là xong à, trước hết là chúng ta xì hơi các bạn thấy ta lông vẫn còn bám vào miệng nha chúng ta đưa du lịch vào van này rất là dễ rồi nhá bây giờ các bạn cứ để như thế này các bạn đưa sâu vào chưa các bạn rồi các bạn chú xuống nha thì các bạn sẽ xem cái dung dịch này nè cái tỷ lệ bao nhiêu ờ, ml đã vào trong chúng ta bớt cho nó xuống từ từ từ từ Thank you. và đưa cái bàn dời dạ. sau khi cứng rồi bây giờ chúng ta bơm hơi vào